trời ơi kinh khủng mua nào mà ba không biết luôn á rồi giờ con mở ra coi mở cho bà coi coi vậy hả à đi mua lúc bà ngủ hả có bắp không có luôn hả ồ yeah đâu rồi để cặp xuống coi cho đẹp coi ôi ôi có đèn không cái này là mới nè Ủa gài cái đó để làm gì vậy? gà đó là cắt trên cái này nó giữ lại À cho giữ lại hả? Con cái rồi út vít này nè Đâu? Để gỡ xong rồi giờ bà nội cất rồi giờ mất À cái đồ vít đó là bà nội cất hả? Ở dưới đây á cái đồ để thắng lại Đâu thắng đâu? Cái đồ thắng lại nè À cục đó là cục thắng hả? chân đây đâu bắp mai một chân thôi hả kéo kéo gì con kéo để cho cái chân mình lớn lên đâu kéo có thể được ai chân mình lớn là mình kéo ra được luôn hả còn chân nhỏ là mình khép lại được à có dài ba tiền luôn hả có không nhưng mà vui á vui á mà lấy đi nhưng mà đi ba tiền của con lạnh á hả lấy dạ. tiền của con lạnh các bạn nào mình xíu thì mình xuống lấy lấy gì con hay vậy hả ôi cái này màu hồng của chị bông này thích không bắp không cái này có màu gội hả Ê, ba ba cái nào con cái bông cái này cái vỏ đây đâu con có vậy mua nè mua, mua dài này người ta tặng luôn hả cái này là cái này là chị bông cho con á à dạ chị bông cho con nhưng mà chị bông nói này xấu à à xấu xấu ngày ngày cũng coi cho xíu mà trời cái đôi dài này của bóc hả trời đúng tên cù bắp luôn á mang đôi giày cù bắp thiệt <laughs> đôi giày vậy không đúng rồi à. Dạ. à. tại đôi giày này xấu đúng không đôi giày này nó bị lem ờ tại bị lem thôi đúng không nhưng mà đáng lẽ đôi giày này là của chi bông hồi hồi đó mà đúng không giờ tự nhiên bắt bắt mang đúng không bà nội kêu vậy ờ đúng rồi thôi bác chưa biết đi rồi bác mang đỡ đôi dài cũ rồi đi bác tập đi đi rồi Bà khi nào mà, khi nào mà bác biết đi rồi bác mua cho bác đôi giày mới được không sao chỗ đó không có bán giày cửa bắp ủa sao kỳ vậy không bán giày cửa bắp giày này ha con cỡ người lớn thôi à. cỡ người lớn thì à, một triệu rưỡi nhưng cũng có mua giày cỡ con chứ đôi giày này hồi đó mua ở đâu ở ngay chỗ cũ luôn á à ngay ngay cầu đinh bù lĩnh đó hả ừ. nhưng bây giờ người ta không có bán cái cỡ này nữa hả con ba không phải là con ba hả ba đứng lên nó coi coi cao nhất đây ba đứng lên rồi ba thấp hơn con rồi nè Bà làm gì vậy? Ô bây giờ trong nhà sao đi được Ôi bây giờ nắng lắm Tối tối đi ha Tối đi bà chở ra ngoài công viên lên tám chơi nha Ôi ngoài sân ngoài đường uh, có gạch nữa sao mà con đi được đi té phải Con đi được con đi nhanh lắm mà không té con biết đi rồi bye bye nói sao bye bye các bạn bye bye các bạn rồi hẹn gặp lại các bạn khi nào hẹn các bạn tối nay tối nay đâu để làm cái gì ok tối nay bác có đi ba tin không đâu có sao đó đi ba tin đó ở đâu đi bằng đôi giày nào đây giày màu hồng hay màu xanh à màu xanh hả vậy tối chị hai chị có đi đúng không dạ, dạ. rồi bắt bye bye các bạn chưa dạ, bye bye sao ồ nói gì nhỏ xíu à ai mà các bạn nghe sao nghe dạ, ai vậy hả con không biết hả vậy con tập từ từ nha